Dạ, à, Phước Cần Thơ chào cô chú, anh chị và các bạn nha Đây là hình ảnh của à, à chú Đạt Chú thì bị à, vẫy nến nặng à, Sống một mình trong cái căn nhà tình thương Tại à, cầu Cái Dầu, ấp Phú Bình à, Đường mà đi xuống à, dưới cảng Cái Cui á Thì hàng ngày thì chú phải đi bán giấy số dạo để à, mưu sinh Sau đó thì à, về à, đốt nhang thờ phụng ba mẹ trong cái căn nhà tình thương tổng dạng chỉ có vậy thôi này là của đội địa phương họ cho chú thì sắp tới đây Phước sẽ à, cùng với chú đi lên Sài Gòn để à, khám chữa bệnh cho chú cũng là thuốc chủ mai thầy thôi mong là sẽ à, giảm được cái phần nào bệnh tình của chú hồi tháng mô thanh tịnh nay con thành tâm sám hối tội lỗi nhiều đời nhiều kiếp của con được uh, à, hết tai nạn hết bệnh hoạn mô a di đà phật nam mô di đà phật ngài của quyển tổ nước mà bảy đời chính chiếc dòng hồng ba nguyễn quý má thiện à, nguyễn thị trên pháp tranh là diệu an con uh, cầu cho hương linh của ông bà mau giảng sanh về tây phương cực lạc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 còn giờ chú đi đâu vậy đi à, đây mượn à, mượn, mượn người ta đi lấy số giùm à vậy đó hả thôi mình ghé à, xích né né đây đi chú dạ chút nữa mình đi lấy được không dạ, đi đi đi đi, đi. đi lấy đang bán dắt chiều rồi vòng từ từ chỗ đằng ngoài ngoài ngoài ngoài cái cu quẹo chỗ đó đó bán dài về dắt này còn nhiêu sáng ra lộ dạ thôi đi đi đi con mời chú lại xích đi đây đi chỗ này cho nó mát mát tí xíu nha dạ đi nha chú đây nè đây nè lôi lôi lôi lôi lại xích thêm nóng cái mát nè nè xích xích xích thẳng chú chú dạ qua bên đây nè chú ê chú không thấy rõ nữa đây nè chú xích đây con nè đi theo con đây nè <laughs> và wow. tính vô nhà chú hỏi thăm uh, chú ủa trời chú bị là năm mấy tuổi vậy chú từ, từ trong bụng mẹ ra tới giờ à chú là chú là bị từ trong bụng mẹ luôn dạ dạ bây giờ mình đi vô nhà chú luôn được không được không, đi vô nhà chú đi đi thôi vậy chú cháu mình vô ha vừa đi vừa nói chuyện nha dạ à, liêm gửi xe à, hay là chạy sau lưng anh để anh cầm máy cho cũng được đi đi tàn tàn ờ à, đi đi đi con mời chú đi luôn nha đây nè anh cõi nón ra cái hay là gửi xe nhà cô này cái đi chút nữa loại bộ ra lấy con gửi xe ở đây cái đường không cô à, dắt xuống dưới cái đi dắt xuống dưới cái đi chút nữa mình ra mình lấy dạ con cảm ơn cô nhiều nha gửi cái con lội vô con thăm con để con uh, gửi uh, hỗ trợ cho chú út một ngày ở đây là giờ mình bán được bao nhiêu tờ rồi chú bán được uh, 60 tờ à, 60 tờ là kiếm được 60 ngàn yeah. Dạ. hồi đó bán giờ là đỡ rồi đó Chứ yeah. Dạ. hồi đó bán uh, đi ra ngoài ờ, không có ai mượn đi lấy số dùm mà dạ. Yeah. người ta chia lần có 10 tờ 20 yeah. Dạ. tờ ờ. rồi rồi nhìn sao à nhờ bán chúng được 4 ờ, tờ đặc biệt rồi cái bắt đầu ta cho tiền ha ta cho tiền rồi cái bắt đầu mới uh, lấy số À vậy là ngày là chú lội được ra tới ngoài ngoại là bao nhiêu cây cái đèn này chừng cây số vậy cây số từ, hả? từ, từ, từ, từ đó mà sáng à, sáng đi quận chiều đi quận à, với mình lội cũng quen rồi ha dạ thì sáng đứng ngay chân chỗ ờ, lộ lớn ngay chỗ cái lan can đó dạ rồi nhờ ta thương đang mua ờ, về sớm ủa chú dạ. như là lúc đi đi đi đi đi đi lúc đó giờ mình không có có có sức thuốc gì không hay là có chị gì không á chú nghe bà già bà hồi đó ở với bà già bà già dạ. ba ba ba bà chết rồi mà mà à, bà nói là có mỹ sinh mà dạ. bà bà thương bà không có cho chứ ở đây dạ. chị không có hết bà bà, bà chở đi tùm lum ở đây vô còn sao không chú Đấy, à, à, còn cũng cũng cũng cũng có có ba trăm thước nữa. dạ thì đó à, lộ này chưa mà đi đi cực ha cực chợ té hoài cho mưa mùa mưa đi giờ làm rồi đỡ hả chú dạ mà cũng rồi xe bá công nhân đồ quá rồi dắt tối mình đi mình phải né có khi nó nó, nó chạo tốt xuống bà lại này <laughs> dạ rồi chú út là có vợ con gì không không dạ từ nhỏ từ nhỏ rồi uh, ba mẹ chú thì chắc mất hết rồi hả dạ yeah. đương ai nhà yeah, đó dạ, à. thì à, mấy ông ở xã này thấy uh, lội rồi cực khổ cho được cái nhà tình thương à rồi rồi rồi nhà nhà người ta trúng số rồi cái bắt đầu à, người ta cho tiền nó được 35 triệu rồi cái bù vô mình xây rồi lên cơm nước tự túc rồi hết luôn hả sao chú có à, bà chị kế bên có khi bà nấu dầm còn có, có khi à, mà mình về mình, bà không có à, bà đi mất công chuyện thì mình về mình ghi em yeah. Dạ. mà ít ăn cơm nhà bởi vì à, ăn tương không à rồi rồi rồi ra gặp ai đi đứng ngay đó gặp ai mấy mấy dầm quen rồi gửi ngay chân cái quán cơm chai quán bún chai gì đó mua hai hộp sáng ăn hộp chiều ăn hộp rồi dạ yeah nó bị là ăn tới lỗ tai là chú luôn á ha dạ. nói chung là hết mình mẩy luôn ha sao hết chú? hết mình mẩy dạ. rồi cái tay chú nè cái bệnh này có có có lây không ta không từ đó dạ nè, con mượn cái tay chú ơi wow. rồi dạ. nó khô queo luôn á cô chú anh chị bước gờ vô là khô queo để cho xe qua cái tới chưa chưa chưa hả còn còn khúc nữa phải không còn khúc ôi nữa. À, cô chú anh chị nhìn xem cái đoạn đường của chú đi đi bán hàng ngày Wheel mé sông luôn nha Không mát mắt của mình là thấy rõ không hả chú thấy mà mờ thấy dạng dạng nhưng không có <laughs> nhận thức chú được nữa <laughs> vậy đó hả là dạ. không biết ai luôn nhìn là dạ. không rõ luôn dạ, nghe năm... tiếng thì uh, ok dạ ờ, đi nhờ cái vậy rồi qua qua đi dạ rồi lúc trước mình có nói chị bệnh này nọ đồ là có ai người ta chỉ cho mình phương thuốc nào trị được không bác sĩ có nói gì không hả chú có chở đi ờ, bà cụ bà bà già bà chở đi tùm lum chân bà là không không có hết à, cho uống thuốc nhóc giờ mà không hết dạ lúc đó còn nhỏ à. còn giờ nó theo với mình tới như vậy luôn dạ à, ờ, bà hồ mỹ xin rồi về ngoại mà bà thương bà không cho vậy thôi mỹ là bên nước ngoài hả dạ xin về bệnh để trị hả dạ à, cho thuốc bà ẩm ra xin thuốc dạ chú là có bao nhiêu người anh em á chú chú út năm rồi anh em à, ở ờ, xa ờ, ở, bên đồng tháp rồi không ạ dạ có ờ, thì ở bên long thạnh bên đồng tháp rồi đó rồi có có một bà chị bà ở cái nhà riêng dạ. à, là hồi đấy rồi rồi, rồi bà tôi ở với bà già rồi bà thấy bà già chết rồi bà gì dạ vì về bà, bà, bà cất nhà kế bên sát vách luôn nha yeah. Dạ. rồi ờ, bữa thì bà không có công chuyện thì bà qua bà ghim cơm giùm mấy anh em của chú là ai ờ, có ai bị giống như chú không hay chỉ riêng mình anh chú thôi chú mình, anh ờ, có gia đình hết trơn dạ ừ đây là cô chú anh chị Phước à, đang cùng à, với chú đi à, vô nhà của chú để xem coi cách sinh hoạt hàng ngày của chú như thế nào cuộc sống của chú như thế như sao giờ con có một có một chị chị nó giống như là thuốc chủ may thầy á nhờ à. con lại hỏi chú là có đòi có có đồng ý không á là mình đi lên Sài Gòn để chị hay không chị thử có được hay không thì uh, chú thấy sao thì xe cổ đây thì con sẽ lại con rước chú rồi ở chẳng rồi đâu có ai mà nuôi đâu à rồi rồi rồi sao chú ở chảnh à đâu không mình có chỗ ở có ăn uống miễn phí hết chị chú ờ, đồng ý mình đi thử thôi chứ như bệnh của chú vậy thì tối là nó có đau nhất hay là nó sao mà chú không có ờ, đau nhất thì trên có môn mà nó dạ. làm như là như chở gió vậy nên nó, nó, nó nứt này là cũng như là dạ. Ờ, nứt rồi nó đau cái tay hả ờ, cái à, tay, tay giò giờ cũng nứt như mình tắm rồi nó có ghét đồ không chú nó, nó nứt cũng như là người, ta kêu bằng không thấp vậy đó nó dạ. đi, đi nứt đi cũng đau co ra co vô gì cũng đau nè à. nhà ở sau nhà người ta là tức tức là chú không có nhà luôn mình ở là ở nhà người ta hả chú ở đằng sau nhưng mà nó ở nhà người ta hả gì ở nhà dạ. đất, đất người ta đất người ta rồi bên ờ, địa phương họ hỗ dạ. trợ à. cho họ, họ hỗ trợ cho một căn nhà tình thương à. dạ chú là chắc ở đây lâu lắm rồi phải không Mà hỏi dân địa phương ở đây thì ai cũng nói là chú ờ, rất là hiền dạ. <laughs> đi uh, cũng đi bán rồi mua tự mua sinh gì vẫn được yeah. Dạ. trời ơi gặp mấy sông gì không ha đi yeah. Dạ. gì thấy nhiều khi uh, ban ngày thì mình đi mình thấy vậy nha cô chú anh chị chứ ban đêm là không có đèn luôn rồi mình đi bán về á rồi ờ, một ngày là được 60 tờ là mình đủ sống hả chú <laughs> thì, thì có nhiều <laughs> sống nhiều chứ mình một ngày mình ăn uống là mình ăn cơm tiệm rồi khoảng ờ, tốn nhiêu tiền thì nếu mà theo lời kể vậy là ờ, bốn chục à. thì sáng à, tao bốn riêu hai chục triệu hai chục gì đây là bốn chục à, bốn chục ngàn rồi với ờ, mình ghé mấy cái quán mình bán số của người dạ. ta thì mình phải uống nước thì, thì cũng như mình chi phí ngày đó đi dạ chú họ tên đầy đủ là gì hả chú Nguyễn Văn Đạt à Nguyễn Văn Đạt ha là chú út bởi người ta kêu là chú ờ, Đạt hay là Đạt Đạt Đạt ha dạ út Đạt út Đạt thường thường là kêu út Đạt bán số hả dạ và mình xác định được ờ, cái khu khi nào gần tới không tới rồi tới đó hả ừ, ý là quen dạ đâu rồi nhà chú đâu chưa ờ, rồi tới chú đi vô luôn nhé. con đi dạ. sau lưng Liêm Liêm Liêm vô đi dạ, chút dạ, vô đi dạ. để cho xe qua à chú ơi dạ con chào cô dạ chào cô dạ chào chú <laughs> dạ để con ghé lại con gửi hồ hỗ trợ cho chú út sẵn muốn biết cái nhà chú á mà thấy chú đi bán giờ à. thấy thương ừ, ông bệnh hoạn giống đi bán trong cái sinh nay chú ơi gán giúp ông đi <laughs> dạ cô à, số 19 nuôi đó ờ, ờ, ờ, hồi nữa cho cô cổ cũng ghé lại đó cô lấy số dạ yeah cô, đó không biết tên gì này sáng luôn à chú ở là sau nhà của anh ta bên đây hả chú dạ, dạ đây à, chú ở đây đất dạ. này là của anh ta luôn dạ dạ à, ở đây là nhà tình thương nha cô chú anh chị do tổng công ty du lịch sài gòn tặng hội chữ thập đỏ hậu giang thực hiện Rồi, là nhà này nhà của Đó, dạ, vậy là dạ. mình à, cũng à, sinh hoạt rồi à, đốt nhang dạ. thờ đồ cho ba mẹ chú dạ ừ, chiều chiều ba ba ba giờ là sắp sửa sẵn vậy là mùng chiếu dạ. rồi để đây rồi cái mình đi bán về cái mình lăn phòng mình ngủ dạ chú cởi nón ra đi chú dạ wow cô chú anh chị là tóc là xưa giờ nó không mọc luôn hả chú dạ như con đứng đây là chú thấy không chú thấy, thấy à, hai con mắt nó sâu chân luôn nó đục chân luôn à, thấy hai dạng dạng à. dạ nè liêm cầm máy giùm anh đi liêm chừng đụng ngay cái nút kia đây trời ơi nè con mà, mà kéo nè cái cái tay cái bụng rồi vậy luôn hả chú rồi dạ, dạ, dạ nó khô rồi vậy, giống như vậy cá vậy ha ờ, rớt ờ, trắng, trắng, trắng. vậy là mình mình mình tắm đồ là mỗi lần nó thấm nước vô nó còn giữ nữa hả chú không có thấm nước thì bắt đầu nó nó, nó lì xuống cái giày khô nó mới vương lên nó cháu anh nó rớt rồi dạ cái cái giò của chú nè à, ừ. đụng vô á thì thấy nó khô queo rồi cô chú anh chị à, đụng vô khô queo nó cứ ngắt luôn nè cái tay chú nè queo à. nó cái thành dãy dãy dãy nè chú thì cũng không có nấu cơm nấu cơm nấu nước gì hết tự ờ, nhưng mà tắm rửa vệ sinh thì mình vẫn bình thường rồi thì người ta cho rồi người ta có cho nhà ờ. vệ sinh luôn á mà chú của nhà ý là tính uh, bệnh không tại vì cũng có gì đó con uh, sẽ đưa chú lên sài gòn thử rồi uh, những thuốc chủ mày thầy ừ, nó ờ, đường ờ, đường ờ, đường lãnh cái số nuôi của cái, cô 10, 19 à. của bên kia nữa rồi sao à, nuôi là sao chút mỗi bữa đưa cho cổ 12 tờ cũng mua dùm cho người ta rồi à cổ là thường là cổ lãnh với số hả à, cổ... không ý nói là bây ờ, bây bây giờ nếu mà chú chịu đi á, thì mình hẹn lại vài bữa nữa chú sắp xếp được hết xong rồi mình mới đi như vé số rồi này nọ là mình tạm quản đồ lại rồi mình bán hết là mình không lấy nữa chứ không phải là đi liền bữa nay bởi con mới lại con hỏi chú có gì, gì ờ, chú thấy sao thì mình đi mình đi thử để về cho nó hết bệnh nó khỏe lại như người ta mà ừ. con nhiều người cũng nói thì bệnh này nó không hết nhưng mà nó sẽ đỡ nó giảm lại cho chú rất là nhiều ừ, bây giờ thì có môn à có phương tiện ờ, có ờ, có chỗ ở có ờ, có, có, có có có thuốc à, có thuốc đem về sức tại nhà phải không à, dạ đó vậy thì được bây dạ. giờ mình không thấy đường đi lại chỗ người ta cũng khó khăn đó. dạ thì ở trên kia người ta nói với con á là chị nói là chú lên trển rồi người ta mới coi trực tiếp ừ. trực tiếp được cái tình hình của chú á à. thì coi như sao tại vì người ta mới như khám đồ được và sau đó thì mình cũng về ta chắc cho thuốc đồ này nọ giờ mình sức thì à. cái này à. thì con chỉ khuyên rồi góp ý giờ con hỏi ý kiến của chú tại vì à. quyền định là của chú chú coi thấy sao thấy được hay không cái đó thì à, nhân đi à, với người ta thì ngày được mình sắp xếp về công chuyện đi ngày à, kiểu như vậy đi dạ. ngày à. như sáng đi rồi chiều mình về à, à, đúng về. Dạ. rồi ý là như vậy đó thì coi chú sắp xếp ha con về à. con hỏi là với cái chị bên kia à. sẵn tiện thì bữa nay con ghé đây nè con cũng không có ờ, gì nhiều cũng có mấy ờ, anh chị gửi ờ, hỗ trợ cho chú thì con cũng gom lại được uh, con là không có nhận tại con chưa biết hoàn cảnh của chú nhưng mà mấy anh chị biết con đi thăm đó yeah. Dạ. gửi cho chú được uh, khoảng triệu hai triệu ba gì đó đây con gửi chú triệu rưỡi luôn yeah. Dạ. nè thấy không nè nè nhìn nhìn vậy biết không yeah. Dạ. thấy không thấy gọn thấy thấy không nó là yeah. triệu rưỡi nha yeah. tài nãy ngoài đường rồi con ờ, không có gửi chú con đem về nhà đây để mình gửi cho chú cái yeah. lại chủ yếu là con muốn biết cái nhà cửa của chú sống như thế nào chú yeah. thì nè cô chú anh chị nhìn nhà cửa thì uh, được à, địa phương cũng à, hỗ trợ ở cũng sạch sẽ <laughs> nói chung là tuy à, mình bị bệnh như vậy nhưng mà cuộc sống mình ở cũng sạch sẽ chú giữ gìn sức khỏe nha dạ. rồi có gì sắp xếp đi con biết số điện thoại của chú mà dạ. rồi có gì con alo con hỏi chú dạ. rồi coi biết cái bữa nào đó chú dạ. giáo mình sáng đi sớm dạ. Ờ, năm dạ. sáu à, giờ sáu bảy giờ gì đó à, chú lội ra ngoài đầu cầu yeah, rồi Xe, xe xe hơi sẽ chạy tới rước chú rồi xong rồi mình lên chợ nó tới sài gòn mình khám xong rồi chiều chú cháu mình về yeah. Ừ. vậy ha rồi bốn giờ cũng được bốn giờ sáng cũng được nữa hả ờ bây giờ bốn giờ đi đó ờ, tôi ờ. đi ra ngoài rồi đó đi ra ngoài à, <laughs> vậy, đó hả con tên phước nha dạ dạ thì uh, chú cháu mình đi ừ đi sớm cũng được đi sớm lên chợ để mình coi mình tranh thủ mình khám rồi mình coi như thế nào rồi cho thuốc như thế nào tại nói chung là cũng phải nhìn qua mới biết được thì à, bốn giờ này thì tranh thủ ra tới ngoài vì công nhân ta đi làm mấy công ty á dạ mình đứng vậy là chú chịu đi ha dạ dạ rồi thôi vậy à, dạ. à, một lần nữa phước cũng à, xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị quý mạnh thường quân à, sắp tới thì chắc có lẽ là phước sẽ nhận sự hỗ trợ của cô chú anh chị để mình giúp đỡ cho chú thì lên trển thì bây giờ thì giờ phước sẽ đi về kiếm xe